để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của một tiếp viên hàng không. Đầu tiên, hãy quay trở lại 8 năm về trước, nơi một tình yêu bắt đầu. Tình yêu với bầu trời, tình yêu với nghề tiếp viên hàng không. Bạn biết không, tôi không phải là một người tài giỏi, tôi chỉ là một người may mắn. Năm 2011, lúc mà tôi đang gặp nhiều khó khăn với việc học của mình, thì tôi được nhận một người bạn giới thiệu thi tuyển vào nghề tiếp viên hàng không. Tôi đã đánh liều, nộp đơn thi tuyển và khoảng thời gian chờ được đến ngày tham dự buổi phỏng vấn là khoảng thời gian hồi hộp nhất trong cuộc đời của mình. Để đậu vào cuộc thi tuyển này, tôi đã phải thi hai lần và may mắn đã mỉm cười với tôi ở lần thứ hai. Các bạn biết không, tất cả những kỷ niệm ấy như chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua. 8 năm một hành trình, 8 năm một chặng đường. Từ lúc chập chững bước vào nghề, được đồng hành cùng với biết bao người thầy, cô và những anh chị đồng nghiệp tuyệt vời. Tôi đã trở nên trưởng thành hơn và có nhiều người bạn tuyệt vời hơn. Trên hành trình này, tôi cũng đã may mắn gặp được người bạn đời của mình. Và bạn biết không, Điều tuyệt vời nhất của một đôi vợ chồng làm tiếp viên đó chính là những chuyến du lịch miễn phí cùng nhau qua nhiều quốc gia khác nhau qua bốn mùa xuân hạ thu đông được đồng hành với hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Tôi đã có cơ hội đặt chân đến những quốc gia châu Âu và châu Á. Tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Nhưng tất cả những điều ấy đã phải dừng lại khi tôi nhận được một món quà đáng giá nhất của cuộc đời. Đó chính là thiên thần bé nhỏ này đây. Bạn biết không, sẽ thật là ích kỷ nếu bạn để cho con bạn trải qua một thời thơ ấu mà không được bên cạnh cha mẹ của mình. Thế đấy, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Tháng 7 năm 2019, tôi quyết định ngưng công việc này lại. Tạm biệt bầu trời nơi thời trai trẻ đã vẫy vùng. Tạm biệt những vùng đất lạ nay đã thành quen. Tạm biệt những buổi đêm thức trắng trên những chuyến bay dài tĩnh lặng. Tạm biệt những hành khách mới gặp một lần nhưng như đã quen. Tạm biệt những người bạn đồng hành đầy ngẫu hứng. Tạm biệt một giấc mơ đã thành hiện thực. Tôi cần phải trở nên lớn hơn để có thể giúp được nhiều người khác hơn bởi vì sống là cho đi chứ đâu chỉ nhận riêng cho mình và tôi hy vọng những kinh nghiệm của tôi có thể giúp được cho dù chỉ là một người có thể thay đổi được cuộc sống của họ có thể đạt được ước mơ của họ thì đó cũng là một niềm vinh dự đối với tôi và ở kênh channel này tôi sẽ chia sẻ hoàn toàn tất cả bức tranh toàn cảnh về ngành tiếp viên hàng không cũng như là ngành hàng không và nếu bạn quan tâm thì hãy nhấn nút vào theo dõi và hãy đặt cho tôi những câu hỏi để tôi có thể làm ra những video hữu ích hơn và có thể giúp đỡ các bạn một cách tốt hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.